Hello, xin chào anh chị và các bạn Hôm nay Minh Toàn tiếp tục xin mời anh chị và các bạn hãy đi giao bãi biển ở Sầm Sơn, Thanh Hóa cùng với Minh Toàn nhé Đây, ồ Không biết là anh này làm gì ấy nhỉ Không biết là anh, anh bắt con gì, anh đào con gì đây bắt con gì thế hả à kim loại Ồ, anh này ra kim loại Ồ, mấy mấy giỏ kim loại hay thế này mà mỗi mỗi khi mà có kim loại là kêu à anh à nó nó có báo ở ở trên cái à vâng nó báo trên màn hình này khu vực này thì khu vực uh, ít người tắm này đây anh chị và các bạn ạ khu vực này là khu vực ít người tắm à, nhân tiện à, đây mình toàn xin chia sẻ đến anh chị và các bạn luôn cái kinh nghiệm mà chúng ta đi tắm biển và chúng ta xác định cái vùng nước làm sao mà chúng ta không đưa các cháu hoặc là chính chúng ta cũng không nên tắm tại những cái vùng nước biển gọi là cái vùng dòng chảy chẳng hạn như anh chị và các bạn đang nhìn thấy à, cái dòng chảy này nó sẽ thay đổi liên tục chứ nó không cố định chẳng hạn như bây giờ nó sẽ ở đây nhưng 30 phút sau là nó sẽ ở nơi khác như thế mà khi mà anh chị và các bạn chúng ta à, khi tắm biển là chúng ta phải xác định được và cái cách xác định nó cũng không có gì là khó để mà đảm bảo cái tính mạng an toàn cho mình và người thân như anh chị đang nhìn thấy cái phía đằng trước chúng ta đấy là cái ờ, vùng vùng sóng rất là lớn đúng không ạ sóng rất là cao nhưng mà tại cái vùng trước mặt này đây cái vùng này này thì sóng rất là lặng không có sóng luôn đấy hoặc là ờ, ví dụ như là cái đoạn kia thì sóng nó lớn nhưng mà cái đoạn này sóng nó có sóng nhưng mà sóng nó bé hơn thì ở đây nếu mà hai bên bên ờ, bên này sóng lớn bên này sóng lớn nhưng mà ở giữa này là sóng nó nó trầm hơn thì đấy là một cái vùng mà vùng gọi là cái dòng chảy thì cái dòng chảy này nó sẽ là lấy nước từ trong bờ và nó cuốn ra ngoài biển nó cuốn chúng cuốn nước ra ngoài biển luôn á chính vì thế mà khi mà những con sóng này nó ập nước vào bờ thì nước nước nó tại sao nó không dâng lên hết bãi cát mà là nước nó sẽ tràn ra biển thì khi mà anh chị và các bạn chúng ta tắm biển thì chúng ta tránh những cái dòng chảy này ra bởi vì nước ở trong bờ nó sẽ kéo anh chị và các bạn chúng ta kéo ra ngoài biển đấy là một vùng rất là nguy hiểm và đây là một cái kinh nghiệm tắm biển mà mình Toàn nghĩ là mình Toàn biết cái gì mình Toàn chia sẻ cái đấy nếu có cái gì mà nó chưa phải hoặc là mình Toàn chưa diễn đạt hết được thì rất mong anh chị và các bạn chúng ta thông cảm với vâng, Minh nhưng à, rất mong anh chị và các bạn chúng ta hãy tìm hiểu một cái kinh nghiệm tắm biển về cái dòng chảy ở trên biển như thế để chúng ta đi tắm biển nó được à, phải nói là nó được sẽ được an toàn hơn cho chính bản thân chúng ta và người thân